nắm lấy tay thầy giáo, sau đó nhìn ông bằng ánh mắt trìu mến, đôi mắt to tròn chớp chớp khiến thầy giáo bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Lúc này một cung nữ đột nhiên mở cửa phòng, thầy giáo bị bắt gặp cảnh này xấu hổ đến mức không biết giấu mặt đi đâu, nhanh chóng xách quần chạy ra khỏi phòng công chúa. Đây đã là thầy giáo thứ 11 bị cô dọa sợ mất mật rồi, các phu tử của tông học viện đều bị cô hành hạ khổ sở mà không dám nói, ai nấy đều thi nhau từ chức để không phải dạy cho công chúa thấy không một ai dám dạy học cho công chúa. Lúc này hiệu trưởng đưa mắt nhìn thầy giáo mới đến Kim Sung Yu, anh ta là con trai thứ ba của đại tướng quân Kim Yong, vừa đẹp trai lại tài hoa, nhưng sở thích duy nhất là đến kỹ viện uống rượu mua vui. Các cô nương đều vô cùng yêu thích công tử vừa đẹp trai nhiều tiền này, thế là hôm sau Sung Yu liền mang theo vết son của các cô nương đến tông học viện. Hiệu trưởng nhìn bộ dạng không đoan chính đó của anh ta, liền cố ý hỏi tại sao ngày đầu tiên đến làm mà lại đi muộn. Sung Yu chỉ đành nói dối là tối qua đọc sách muộn quá, ngủ quên lúc nào không biết. Hiệu trưởng nghe thế vô cùng cùng tức giận, đã đến muộn thì thôi đi lại còn dám nói dối, ta thấy ngươi chắc là đọc sách cho mấy cô nương ở lầu xanh thì có, ngươi nhìn lại mặt mình đi, mặt sao? 이게 뭡니까? Cái gì thì chỉ có ngươi mới biết. Ai mà biết hôm qua ngươi đã làm gì, lúc này công chúa Giêng Hê cũng biết tin Kim Sung Yu không sợ trời không sợ đất sắp trở thành người dạy học cho mình. Khi công chúa đang suy nghĩ làm sao để trêu chọc anh ta, tiểu thư Se Ying bên cạnh đột nhiên nói ra một ý tưởng, cô muốn thay công chúa đi thử anh ta, hóa ra Kim Sung Yu chính là chồng tương lai của Se Ying. Thân vương Suyang vì muốn củng cố địa vị nên đã cho con gái mình là Se Ying liên hôn với gia tộc họ Kim, vậy nên Se Ying mới đề nghị thay đổi thân phận với công chúa Để thăm dò chồng tương lai của mình là người như thế nào, lúc này công chúa cũng chẳng thiết tha với việc học hành, nên đã lập tức đồng ý với lời đề nghị của cô. Vậy nên khi Sung Yu lên lớp dạy học cũng không hề biết rằng, người ngồi trước mặt mình không phải là công chúa thực sự con gái của thân vương Suyang vì muốn thăm dò học lực thực sự chồng tương lai của mình nên đã giả làm công chúa đến học thay, không ngờ rằng lúc đang học, chấn thương ở chân khi cưỡi ngựa của Seying đau đớn. Cô không nhịn được mà duỗi thẳng chân ra, sau đó cởi bỏ cả tất Kim Sung Yu thấy thế liền nở một nụ cười khinh bỉ, cái trò vặt vãnh trẻ trâu mà đòi làm Kim Sung Yu ta phải bẽ mặt sao, để xem tôi dạy dỗ cô tâm phục khẩu phục thế nào. Nghĩ đến đây Sung Yu liền tiến lên vén tấm rèm trước mặt hai người ra, rồi nghiêm khắc phê bình Se Ying, đừng nói là cô khoe chân, cho dù có lộ chỗ bí mật hơn nữa, tôi cũng sẽ không có cảm xúc gì đâu. Một thầy giáo ở tông học viện mà lại dám nói mình như thế, Se Seung tức giận đến mức nắm chặt quần áo, nghĩ đi nghĩ lại, cô liền kéo váy lên cao lộ hết cả chân, để anh ta nhìn cho đủ thì thôi. Sung Yu thấy hành vi to gan này của công chúa, liền bị dọa sợ đến mức không nói được câu nào. Se Seung nói rằng đây chỉ là một vết bầm tím, khổng tử đã từng nói cơ thể, mái tóc, làn da là của cha mẹ cho, bị thương cũng được coi là một loại bất hiếu, bởi vì không chịu được đau đớn nên mới bị phu tử nhìn thấy. Ta cảm thấy rất xấu hổ, nhưng mà ban nãy phu tử có nói đến nơi bí mật hơn, là muốn nói đến nơi nào vậy? Lẽ nào phu tử muốn ta cũng lưu lại một dấu ấn trên cổ mình sao? Sung Yu ngượng ngùng sờ sờ cổ, kết quả lại phát hiện một vệt son môi, người thích đến lầu xanh như thế, lại còn dở thủ đoạn trêu đùa hạ lưu, thật đúng là phường tiểu nhân thích cợt nhạt chỉ mấy câu đã khiến Sung Yu câm nín không nói được gì. Lần gặp mặt của hai người cuối cùng kết thúc trong không vui, mà lúc này công chúa Giêng Hê đang chuẩn bị ra ngoài chơi cũng chẳng vui vẻ gì. Đây là lần đầu tiên cô được ra ngoài cung, nhưng khi cô đang ngồi trên kiệu chờ đợi, một người đàn ông lạ mặt đột nhiên xông vào kiệu của công chúa. Giêng Hê vô cùng sợ hãi và hoảng loạn, suýt bé cái mồm thôi, ngươi là người nào? Sao ngươi dám to gan như thế? người đàn ông bị một cái tát của công chúa đánh cho tỉnh táo. Anh ta chưa từng nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp như tiên như thế này, đến mức quên luôn bản thân trốn vào đây để làm gì. Lúc này cửa kiệu đột nhiên bị một đại hán đầy dâu mở ra, công chúa càng sợ hãi bọn họ sẽ làm gì mình hơn, mau cút ra ngoài cho ông. Người đàn ông bị đại hán đánh cho một trận, cũng may cung nữ và người khiêng kiệu kịp thời quay lại thấy công chúa đang hoảng sợ, cung nữ vô cùng lo lắng, liền bảo người khiêng kiệu lập tức đưa công chúa về cung. Còn người đàn ông kia dù bị đánh đến mức hộc siro, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào người công chúa không rời. Khi quay về hoàng cung, Seung vui mừng hỏi công chúa hôm nay đã chơi như thế nào. Riêng Hê không hề nói với Seung hôm nay mình đã gặp phải chuyện gì, mà chỉ nói bóng nói gió bên ngoài cung ồn ào náo nhiệt quá, bụi bặm đến mức cô không hít thở nổi, tóm lại là chơi không vui. Sau đó cô còn hỏi ngược lại Seung, ấn tượng đối với phu quân tương lai như thế nào? Không nhắc đến thì thôi, cứ nhớ lại là Seung tức không chịu được. Cô nói anh ta ngày đầu tiên dạy học mà trên cổ còn có vết son của phụ nữ, là một tên đàn ông vô liêm sỉ đích thực, vết son sao? Sao muội lại biết? muội đã mở tấm rèm che sao? Không phải lỗi của tiểu thư đâu ạ, à, là vị công tử đó đã mở ra trước, nhưng công chúa không những không tức giận mà còn nở nụ cười. Khuôn mặt của Se đã bị thầy giáo nhìn thấy, bây giờ mà cô lộ diện thì chẳng phải sẽ bị phát hiện sao? Vậy nên Giang Hê đã bảo Se sau này cứ giả làm mình đi học còn cô có thể tha hồ mà ra ngoài cung chơi đùa, đừng thấy tình cảm của hai người bọn họ tốt thế, Thật ra cha của bọn họ đã sớm không vừa mắt lẫn nhau, hoàng thượng lớn tuổi nhiều bệnh mà thái tử lại còn quá trẻ chưa hiểu chuyện. Ông lo rằng sau này em trai mình là thân vương Suyang sẽ cấu kết với đại tướng quân Kim Dung cướp ngôi hoàng đế. Trên thực tế thân vương Suyang cũng đang có âm mưu như thế. Ông ta đã sớm âm thầm gửi thư liên hôn cho Kim Tướng Quân để củng cố thế lực của mình. Kim Tướng Quân biết được ý đồ của thân vương Suyang, vì không muốn dính dáng đến cuộc chiến này, ông đã bẩm báo lại chuyện này cho hoàng đế biết vì để làm suy yếu thế lực của thân vương, hoàng đế quyết định sẽ ra tay trước để tránh hậu họa. Tập phim hôm nay đến đây là hết rồi, mọi người nhớ theo dõi page để xem các tập tiếp theo nhé. Goodbye mọi người tôi đi nấu cơm đây.